sao không dạ. ừ? nãy giờ con con sao dục mấy tờ ba tờ sao dục hai làm gì dễ sai ra dễ sai gậy hai dễ lại đi mất gì vụ thì con dễ lại con dễ sai rồi sao đừng vẽ mấy đường thẳng gì nè vậy dễ đi mày tao mày dễ không được chỉ tao mì vẽ tao mì vẽ nè tao mì vẽ mà coi à, tác phẩm của tao mì kìa bên kia là nhà đẹp chết không chịu đưa à. quay qua đưa quay cái hình qua mẹ quay kìa nè tao mì ủa trời ơi nhà đâu chỉ rồi mẹ coi nhà cái nhà đâu cửa đứa sổ nhiều vậy đâu đâu hôm nay hôm nay cũng sao hôm nay có chị có chị ba hôm nay có chị hai hôm nay có mẹ hôm nay có ba ờ cái phòng quá hả cái nóc nhà đâu còn mấy cái chỉ chĩa trên là gì vậy bóng đèn bóng đèn nhiều vậy bóng đèn mấy chục cái luôn hả cái này là nhà khách cái phòng khách ờ ừ. rồi mấy cái tùm lum bên đây là gì nè ừ, nhà bếp đâu nhà bếp đâu nè hồ bơi nhạc nữa hả hộn nhạc để làm gì để làm mình làm gì á ai gì mình vô mình hát hả hát chứ nghe nhạc hay gì hát hả có phòng âm nhạc để đã vậy cái này toilet cái này là cửa đi ra ngoài <laughs> đi, đi ra, ngoài đâu ngoài đường ngoài đường hả ngoài đường à, mốt con xây nhà này cho ba mẹ ở hả sao xấu chị hai sao con vẽ đẹp rồi gì ờ à, rồi giống chị hai còn ngồi dậy vẽ đi ngồi dậy vẽ trời tự mình vẽ chứ tự nhiên chị hai vẽ giùm hả tự mình vẽ đi con vẽ cái này đẹp hơn chị hai nữa đó ba thấy đẹp hơn rồi đó như hai vẽ đâu có cái cái phòng âm nhạc đâu con dễ có cái phòng âm nhạc nó ghê gớm chị hai dễ nhà xấu quắc cây gì thẳng thẳng thẳng con không vẽ có khu vườn nữa con làm gì vậy con không có bộ